Rồi xin uh, em xin chào thầy, chào thầy cô, chào cả lớp, chào uh, <laughs> chị Nhung, <laughs> chào bạn Kiên. Nói chung là trong cái hành trình uh, của em là 28 ngày đấy thì cũng gặt hái được tương đối nhiều những cái thành công mà bản thân mình nhá, cũng tự nhìn nhận ra được. À, ví dụ như là nếu mà nói về sức khỏe ấy, và những cái niềm vui ấy, thì mình thấy trong lòng mình nó hân hoan hơn đúng là nó cũng cởi mở hơn và thấy à, thực sự là cảm thấy yêu bản thân mình hơn chịu khó ngắm mình trong gương hơn còn à, trước thì à, không đâu ạ trước mà đôi khi ra ngoài mà trang điểm qua và ai mà khen còn nghĩ là họ khen để không <laughs> nghĩ là họ khen mình thật đâu ạ đó thế nhưng mà khi mà đúng là mình đã biết chú ý đến mình thì mình thay đổi thay đổi từ cái cái nội tâm của mình thay đổi ra chứ không phải và còn nhiệm màu nhất là tấm xét nhiệm màu ấy ạ <laughs> thì chia sẻ với mọi người là tấm trách nhiệm màu của của à, của em Huyền thì là tuyệt vời lắm à, em Huyền cũng không dám mơ ước gì cao siêu à, mà chỉ cần mơ ước là đặt ra cái mục đích là mỗi ngày một đơn hàng thôi ạ thì à, cũng có ngày là được luôn một đơn ngày thì à, cách một hôm và ngày đầu tiên ấy thì là hôm đầu đến hôm thứ hai đến hôm thứ ba thì bắt đầu nổ đơn nữa Thế là ừ, thôi chỉ rất là nhiều những cái mà vi diệu trong cái, cái lớp học này nhưng thôi em chỉ xin phép chia sẻ một chút ít thế thôi để còn nhường lại những cái người cho những bạn học đấy hoặc những anh chị hoặc những cô chú có những cái kết quả có lẽ còn vi diệu hơn ạ thì uh, xin được chia sẻ và à quên em cũng xin chia sẻ một chút nữa về cái à, cái làm quy trình nhá thì em thấy là nó cực kỳ là vi diệu nhưng mà làm quy trình 28 ngày rồi mà mà em vẫn cứ chảy nước mắt thôi ạ còn là những cái khuôn mặt đen khuôn mặt già thì thì ít xuất hiện hơn nhưng mà cứ chảy nước mắt thôi ạ thì không biết như nào <laughs> thì em cũng xin chia sẻ với mọi người như thế và cái giấc ngủ thì là à, em ngủ say đúng rồi nếu mà nói về à, như mà cái chuyện mà thầy bảo gối đó ạ thì nếu mà thầy mà chia sẻ dẫn dắt cho cộng đồng hết như này rồi thì cái gối thì em tin chắc những người mà học mà mà thực hành đúng như thầy mấy mấy cô Tâm An đã chia sẻ đó thì cái gối đấy cũng chả giá trị gì ạ có cần gối đấy đâu đã ngủ ngon rồi mà chả cần gối cũng bình an rồi ạ có cái gối thì phải chăng là cộng đồng có mua thì cũng chỉ mua cho người nhà thôi ạ cho những người mà họ chưa hiểu và chưa tin là cái gì làm gì có ai tốt thế chia sẻ cho mình miễn phí làm gì có ai tốt thế tự vì ở cuộc đời này nhiều người mất lòng tin rồi họ ấy không mở rộng trái tim để đón nhận nữa nên là rất là thiệt thòi bản thân em cũng đã chia sẻ cũng đã gieo hạt rất nhiều đôi khi mà ra kia mà nói đúng là họ vào dở hơi đấy ạ <laughs> cũng là phải tùy những cái cái tần sóng nào mà mới chia sẻ được đấy ạ tự vì trong cái lớp của mình đây nó phải nói là nó thật là cực kỳ là trừu tượng mà em ấn tượng nhất cái câu mà thầy chia sẻ về cái vụ tâm linh mà mình mặc dù từ trước em vẫn biết là mỗi con người đều có phần à, tâm hồn của mình hồn của mình bao giờ chết vẫn biết là như thế nếu có chết chỉ chết phần xác em vẫn biết chính xác và tin sâu là như thế rồi nhưng khi được gặp thầy phương thì đúng là rất biết ơn thầy tuyệt vời luôn là thầy đã chia sẻ cho giống như là những cái gì đó mà lâu nay em vẫn lờ mờ đó thì giống như là thầy là chỉ cho mình một cách rõ ràng luôn không còn nghi ngờ không còn lờ mờ nữa và cứ thế mà thẳng tiến trong cái cuộc sống mình biết lựa chọn cái gì tốt mình hiểu mình cứ thế là lựa chọn tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống này mình không còn đi sai đường không còn sợ nữa chứ trước khi em theo bên à, Phật giáo rồi quy y rồi tất nhiên là những cái việc ác thì mình cũng biết đường tránh rồi nhưng mà nó cũng không được tuyệt đối như như bên thầy chia sẻ nên là em hôm nay chia sẻ là rất biết ơn thầy cô và rất biết ơn cộng đồng của thầy xin biết ơn cả lớp các cô chú các anh chị đã lắng nghe mình chia sẻ xin cảm ơn thank you I love you em kính chào cả lớp em kính chào chị nhung ạ à. Em kính chào cả lớp, thank kêu lớp you thầy và cả lớp đã lắng nghe. À, câu nói đầu tiên em à, chia sẻ với mọi người là phép màu là có thật. Chắc chắn phép màu là có thật như thầy đã nói. À, em à, bản thân em đã cảm nhận được mỗi ngày đều là có phép màu mỗi ngày đến với em ạ. À. À, hai hai đứa con em phép màu đã đến bây giờ là mắt à, đã sáng à, không phải lo về vấn đề cận thị nữa à, mỗi ngày của em đều là một ngày hạnh phúc ạ à. em có một cái nhìn ờ, giống như thầy đã đã đã chia thầy đã dạy à, à, à niềm niềm chỉ thấy niềm vui và không có mỗi ngày mình đều biết ơn à, cô tâm an à, hướng dẫn thì à, mình mở sáng mình thức dậy thì chỉ có biết ơn và yêu thương mình không có ờ, những cái nỗi ờ, ưu phiền những cái ờ, bất an giống như trước đây khi em đi đến bệnh viện những à, bệnh nhân mà mà mà mà không không người ta có những cái cảm xúc ấy thì mình cũng cũng chân ừ, chào cũng nhiều khi cũng không trong lòng không có được bình an nhưng mà khi thầy và cô đã học được lớp của thầy và cô đã học được cô tâm an dạy là mình à, mình, mình ngôn thí mình à, nhãn thí mình thì nó khác liền à rồi những cái bài mà thầy chia sẻ thì em giúp đỡ được nhân rất là nhiều những bài thở của thầy à, đặc biệt là tấm sách nhịp màu thì à, ờ, em không có ước mơ gì nhiều hết và à, mỗi ngày cái tấm sách nhịp màu của em á, là à, một triệu hoặc là một triệu rưỡi thì là đúng y như vậy ạ à. và đặc biệt là cái cái sức khỏe nhiệm màu mới hồi chiều này á thầy em bị ờ, em bị dị ứng á thầy sưng mặt mà lên hết vậy em phải phát ra à. và em em em em em em nghĩ là giờ này em sẽ không ngồi lại được đây nhưng mà em tin 20 giờ tối nay em sẽ ngồi được chia sẻ cộng đồng đúng giờ này là em khỏe thật sự em khỏe em không còn em chỉ hơi ngứa thôi em không bị cứng rồi nữa mà em chỉ còn hơi sưng rất là tuyệt vời thầy ừ, còn cái cái gói của thầy là em à, em rất là ao ước khi nào sản phẩm thầy thầy uh, chia sẻ lên cộng đồng thì em sẽ uh, mua cho gia đình bạn bè giới thiệu trong cơ quan và em cũng ủng hộ với thầy cho những đứa trẻ mà ở trong đó nó lẻ lo như vậy mà nó nằm lên cái gói nó được bình an em sẽ cùng với thầy và và đã, để giúp cho những đứa bé đó và đồng thời em sẽ kêu gọi những người bạn của em hùng hùng lại và cái cái cái năng lượng mà thầy à, chia sẻ thầy ngồi trong cái đó là em sẽ um, uh, em sẽ làm một cái ở đồng tháp đó thầy để, để giúp cho người dân ở đồng tháp mình trân trọng biết ơn thầy à, và cái à, mỗi ngày em giống như cô tâm an dạy là mình giống như cái củ cải mà mình mở ra từ từ thì ngày nào em cũng thực hành và đều nước mắt chảy rất nhiều thì ờ, chứ không phải ờ, còn lúc đầu thì gương mặt em rất xấu nhưng mà bây giờ thì là cái đôi mắt đó, đôi mắt là thay đổi nhiều hơn gương mặt thầy ơi thì bây giờ cái cái cái đôi mắt của em á là nó, nó khác rồi không còn giận dữ không còn chừng chừng mắt ra mà đôi mắt nó, nó, nó gọn lại đẹp lại nhưng mà nước mắt là vẫn còn rất nhiều và giống như là nó sụp xịt lỗ mũi luôn á nó muốn ngạt mũi luôn á nó chảy ra rất nhiều còn ờ, về thầy chia sẻ mấy cái bài về về tâm linh mà em em vô em coi em em xem suốt luôn em cảm nhận được đó là mình mình mình là ai mình mình cái mình đến để làm gì và mình mình không còn uh, khoáng chất, mình không còn uh, tâm bất an chưa cứ thì mỗi em thank you I love you thank you I love you thank you I love you cũng giống như hình nãy em bị dưỡng đó là em, em không mấy gì hết em thank you I love you thank you I love you thank you, em em khỏe đúng 20 giờ em phải ngồi đây gặp thầy thì là em khỏe đúng giờ này là giờ này là em rất là là bình thường đó thầy em không uh, khi mà em em đi ờ, bữa đó em có một cái ca sốc phản vệ nặng em vừa bấm thuốc bệnh nhân ngưng tim ngưng thở em cũng tháng kia lúc dương tháng kia lúc dương tháng kia lúc dương và em trong tâm em niệm như vậy và em cấp cứu người bệnh mình à, thoát qua cơn nguy hiểm và cứu sống được người bệnh em không em không có à, mà mà ừ, không còn mà mình à, nghĩa là mình vững vàng á mình suy nghĩ mình vững vàng mình ra quyết định mình làm mình không có phải ừ, giống như lúc trước là mình lo lắng sợ hãi mình thanh kêu lớp kêu thanh kêu lớp kêu thanh kêu lớp kêu thanh kêu kêu thanh kêu thanh kêu kêu là mình giải quyết được hết mọi vấn đề trân trọng biết ơn thầy à, khi nào mà thầy có mở khóa thì thầy cho em học tiếp nữa tại vì có mấy lúc mà thầy dạy thì em phải trực em em rất là tiếc những giờ đó nhưng mà em phải trực em không không có học được khi nào thầy mở khóa là em em em theo thầy em học tiếp ạ à. em trân trọng biết ơn thầy ạ à trân trọng biết ơn Kotama trân trọng biết ơn cả lớp đã lắng nghe thank you là nhiều cả lớp tuyệt vời xin cảm ơn Xuân Trang cảm ơn Xuân dạ, Trang cảm ơn chị à, Xuân Trang à, đúng là cái màu đã xảy ra đúng không ạ em chào thầy cô và lần đầu tiên để em à, được à, biết đến cái lớp hành trình hạnh phúc của thầy thầy cô Tâm An thầy Phương thì uh, em bản thân em vì cũng một vì công việc thì cũng chưa có nghĩa là cũng thực hiện cũng chưa thực hiện được nhiều nhưng mà cũng có kết quả vì bản thân em thì cũng đến khi mà tham gia thì cũng thay đổi và chồng em cũng thay đổi đến cậu con trai em 3 tuổi đến giờ lúc nào cũng thấy mẹ thì cũng thank you I love you <laughs> mẹ ơi thank you I love you <laughs> em rất là trân trọng biết ơn và khi um, tham um, làm cái quy trình ấy thì ờ, mới đầu cũng thay đổi khuôn mặt nhưng mà không chảy nước mắt sau đó buổi thứ hai thứ ba thì bắt đầu là hiện tượng chảy nước mắt rất là nhiều và em vì là cũng không chưa có thời gian nhiều để làm cái quy trình đó nhưng mà lần nào mà làm ấy thì là cũng chảy nước mắt và cũng cũng có xuất hiện lờ mờ một số khuôn mặt nó khác nhìn mình già nua mà đến ờ, đến giờ đúng là em cũng rất là trân trọng biết ơn thầy cô qua cái lớp học này mà đúng con người em thay đổi lúc nào cũng tươi cười <clears throat> em cũng uh, lúc nào cũng tươi cười mà đúng thật là quá là vi diệu và cả lớp em là Khánh Phương đang sống bên Đức em đã được đồng hành với cả thầy cô từ khóa K3, K4 và bây giờ là K5 thực sự cái uh, cuộc sống của em phép màu và nhiệm màu từ khi em gặp được hành trình của thầy và thay đổi ngoạn mục cuộc sống của em gia đình em và uh, tất cả những người thân yêu của em uh, khi em học được là không có thay đổi ai khác ngoài thay đổi chính mình và mình nhận tất cả những cái điều gì đến với mình là mình nhận đó là từ mình mà ra nên là khi mà em đã được học thầy ngay buổi khóa đầu tiên thì em đã nhận được những cái bài học đó uh, rất uh, rất giá trị của thầy trao cho chính bản thân em nhận được và ờ, cái điều đó mà đã làm thay đổi cuộc sống của em uh, thay đổi cả tâm thân trí của em để mà giờ đây uh, cuộc sống của em nó gọi là hạnh phúc trọn vẹn luôn đấy ạ uh, biết ơn thầy cô rất nhiều uh, hôm nay thì là uh, em cũng là kết thúc khóa k năm và biết ơn cái hành trình của thầy cô mang lại để gia đình em và những người thân yêu bạn bè của em khi em gieo duyên mọi người đều nhận được những cái kết quả tốt đẹp và những cái phép màu đến với cả tất cả mọi người ạ em trân trọng biết ơn thầy cô rất nhiều à, thực sự để mà em ờ, kể chuyện ra của, của cuộc sống của em thì nó đã là rất chi là vi diệu đối với cả uh, cuộc sống của em và tất cả những người thân yêu rồi nên uh, em cũng chỉ mang theo được những cái điều tốt đẹp nhất tới những ai mà chưa được chạm tới thế ạ còn bản thân em thì là em nhận được nhiều nhiều nhiều nhiều lắm từ thầy cô <laughs> biết ơn cả nhà thank you I love you trân trọng biết ơn thầy ạ thank you I love chị Phương xin em xin à, kết uh, lời của chị Phương dạ thứ nhất là em rất biết ơn chị Phương đã gieo à, duyên cho em biết đến cơ hội này và em rất biết ơn trân trọng biết ơn thầy và là Cam An thật sự từ khi mà học lớp này thì em nhận được rất rất rất nhiều điều vi diệu và em cứ ngày nào sáng là bắt đầu em đọc là thank you I love you cảm ơn vì kiếm quá tuyệt diệu là em hát hát hát hát hoài luôn thật sự rất là vi diệu rất là rất là ví diệu luôn thật thật sự luôn tại vì trong công công việc của em là có những cái em nó không trôi chảy rồi nhưng mà rồi xong rồi nó vẫn em khi mà em hát là thật sự điều vi diệu đến với em rất là nhiều và em cũng đang chia sẻ mọi người cứ hát cái đó hát hát hát không không cần để ý gì hết em cứ lúc nào cũng hát miệng em cứ hát <laughs> và em biết ơn chị chị Phương rất là nhiều và biết ơn thầy biết ơn cả nhà xin kính à, Chào thầy cô, chào bạn Kiên và chào tất cả các ờ, cô chú anh chị trong lớp ạ. Em xin ờ, tự giới thiệu em là Nguyễn Thị Duyên, em đang sống tại ờ, Bắc Linh. Thì em cũng rất là vui vì em cũng được đủ duyên để biết đến và tham gia học khóa hành trình hạnh phúc của thầy cô. Em cũng nhận được rất là nhiều giá trị và những kiến thức tuyệt vời trong cuộc sống để em thay đổi được chính bản thân của em và thay đổi được cuộc sống của em. Hôm nay em cũng muốn chia sẻ một Ờ, chút về một số những kiến thức mà và giá trị mà em đã nhận ừ. được em à, trước khi cái từ lúc trước khi mà em học khóa hành trình hạnh phúc của thầy cô ấy thì em cũng là một người à, thật ra là em cũng vẫn hay săn si này rồi hay nóng giận hay cáu giận rồi bực bội có những ngày mà em công việc nhiều ấy bận rộn quá em còn à, mệt xong là em cáu giận nhiều lúc em còn cáu giận sang cả con của em ấy thế nhưng mà từ khi mà em à, được ừ, học biết và học cái khóa hành trình hạnh phúc của thầy cô này ấy, thì em thay đổi hoàn toàn luôn ấy em trở thành như là một con người khác ấy em không còn cáu giận mà à, cuộc sống của em mỗi ngày rất là vui vẻ hạnh phúc em nhìn thấy ai em cũng thấy yêu em nhìn thấy tất cả cây cối vạn vật và các đồ vật trong gia đình của em rồi ở ngoài xã hội em đi đến đâu em cũng thấy biết ơn và biết yêu cuộc sống này vô cùng mà em thấy công việc của em ấy từ ngày học cái khóa hành trình hạnh phúc của thầy cô này nó cũng rất là thuận lợi ờ, rất là những điều tốt đẹp nó cứ tự mang đến thôi em thấy cuộc sống của em bây giờ rất là hạnh phúc rất là vui vẻ em vô cùng là biết ơn thầy cô vì đã trao cho ờ, em và tất cả những ờ, người những cô chú anh chị trong lớp và những cái giá trị rất là tuyệt vời bởi vì là có thể là trước kia khi chưa biết đến khóa hành trình hạnh phúc và chưa được học thì nghĩ là mình chắc là con người của mình vốn dĩ nó chỉ được như thế thôi không thể thay đổi được thế nhưng mà em không ngờ rằng từ khi học ờ, khóa hành trình hạnh phúc của thầy cô là em thay đổi hoàn toàn bây giờ mà cho em trở về với con người cũ của em là cáu giận hay là sân si hay bực bội thì em cũng không trở lại được nữa bởi vì em bây giờ em nhìn thấy tất cả mọi thứ em thấy đều rất yêu và biết ơn em không thể làm mà ờ, tức giận hay là bực bội hay là ghét được à. ai được nữa em rất là yêu cuộc sống này Ừ, em vô cùng biết ơn và những điều ờ, ừ, tuyệt vời về ờ, những kiến thức mà em đã được học từ thầy cô và em cũng chia sẻ một chút về cái ờ, việc thực hành lòng biết ơn và tha thứ của em ở trước gương thì ban đầu khi mà em thấy mọi người cái chia sẻ em cũng ờ, rất là sợ buổi học đầu tiên ờ, thấy mọi người cứ bảo là ờ, chia sẻ về đêm và đấy em rất là sợ em không dám làm hôm đầu tiên em cũng thức tỉnh vào lúc 3 giờ sáng thì em không dám làm vì em sợ hôm thứ hai thì em quyết tâm em bảo là vi diệu như thế thì sợ cũng phải làm thế là em cuối cùng em làm vào ngày thứ hai nhưng em không dám làm đêm mà em phải làm ban ngày <laughs> em em nhìn thấy mình ở trong gương á một khuôn mặt của một bà già rất là đen à, ờ, già dạ, ổ khuôn ờ, mặt à, đen xong là hai cái mắt thì cứ như là những người mà già lắm ấy vàng lên thế xong là tóc thì bạc trắng ấy. thế xong em tự nhiên em mới đầu thì em cũng cảm thấy sợ nhưng về sau em sao em nhìn em cảm thấy đáng yêu thế em bảo ôi yêu mình thế đây là chắc là kiếp trước của mình kiếp trước của mình mình được làm một uh, bà già trông cũng rất là đẹp lão và được sống già như thế này thọ như thế này rất là vui mà nếu như bình thường mà không được học khóa này của thầy cô thì chắc chẳng bao giờ mình biết được đến kiếp trước của mình như thế nào mà hôm nay mình lại gặp được mình trong kiếp trước là một bà già rất là đẹp lã như thế này em vui lắm nên là đến ngày thứ hai thứ ba thì em cũng um, tự nhiên ờ, là em cứ khóc rưng rức khóc nước mắt nước mũi gọi là cứ chảy gian ruộng mà trong khi mồm em thì vẫn đọc à, những cái lời à, ờ, tha thứ và biết ơn thế nhưng mà cứ khóc cứ khóc em bảo không hiểu sao hôm nay lại khóc nhiều thế thế sau một lúc thì là thôi thế nhưng em lại nghĩ ra là nhớ ra lời thầy là nếu như kiếp trước của mình có những cái nghiệp gì mà ấy thì nó sẽ trổ ra em nghĩ rằng có thể là hôm nay sẽ trổ ra cái nghiệp trước của mình là có những cái gì mà nó ờ, mình đã làm và nó sai lầm gì đấy thì hôm nay là sẽ mình xin lỗi bản thân mình thì bản thân mình hôm nay là đã đang chắc có thể là đã tha thứ cho mình vì đã là cho mình khác rồi nên em già em rất là vui mà những ngày sau tiếp tục em thực hiện suốt thực hiện suốt em không có nghỉ ngày nào cả mỗi ngày em đều cứ nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương nó thay đổi hôm thì uh, trẻ hơn một chút hôm thì rất là già hôm thì lại rất là xinh thế nên em rất là vui bởi vì em cứ mỗi lần nhìn thấy em vui có những buổi em cứ cười từ lúc bắt đầu ngồi trước gương đến lúc hết mà em cứ cười thôi em vui lắm ấy bởi vì là ừ, không biết là ừ, ai ờ, ừ, ờ, dẫn dắt mà lại sao lại mình lại ờ, biết được kiếp trước của mình thế là em mới bảo đây là tất cả những cái um, Ờ, kiến thức này đều do là thầy cô thầy có thầy cô thì mình mới được biết được đến tất cả những điều vi diệu trong cuộc sống như thế này em rất là biết ơn thầy biết ơn cô và biết ơn tất cả những kiến thức mà thầy cô đã trao mà em đã nhận được em thấy cuộc sống của em bây giờ ngày nào em cũng cứ vui tươi vô cùng biết ơn tất cả mọi thứ em cứ sờ đến cái gì là em biết ơn em không còn ghét ai em không còn có một cái gì trong cuộc sống là phải bận tâm nữa em ờ, rất vô cùng là biết ơn thầy cô và em cũng trân trọng ờ, kính chúc thầy cô luôn ờ, mạnh khỏe để trao đi được rất nhiều những ờ, giá trị tuyệt vời đến với mọi người và em cũng xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị trong lớp luôn mạnh khỏe và sẽ nhận được thật nhiều những kiến thức và những giá trị tuyệt vời trong cuộc sống để thay đổi được chính cuộc sống của mình và thay đổi được những người xung quanh mình. Em xin cảm ơn thầy cô. Thank you, I love you ạ. Vâng. à, Kiên à, mặc dù là được cảnh báo là chia sẻ ngắn gọn nhưng mà thực tế là nó có quá nhiều điều nên là phải nói dài xin phép cả lớp là à, đầu tiên là Nhung xin giới thiệu bởi vì có thể một số người à, chưa biết Nhung là Nhung năm nay là 54 tuổi và sống tại Đắk lắc đến từ uh, Nghệ An. Trước khi Nhung học lớp uh, hành trình uh, hạnh phúc và lòng biết ơn của thầy Phương thì lúc đấy là Nhung 60 tuổi nhưng bây giờ thì Nhung 20 tuổi đấy thì đấy là một cái ờ, kết quả đầu tiên và cái ờ, những cái ờ, ngày tháng mà khi mà chưa chưa biết đến lòng biết ơn ấy thì thực tế ra thì mình chỉ biết ơn những người giúp mình thôi chứ còn những cái gì đến với mình mà nó chưa được như ý thì mình rất là khó chịu và mình à, không không không biết trân trọng những cái gì mình đang đang đang có thế thì à, khi mà được à, đến à, có duyên đến được với thầy là nhờ mọi người chia sẻ thì à, thực sự lần đầu tiên là nhung biết đến môn thiền mà gọi là thôi miên mà từ trước thì nhung không không không không bao giờ nghĩ đến thì à, à, môn thiền là người đầu tiên là thầy thầy thầy cho nhung biết đến cái môn đó thì uh, thực sự là khi mà đi vào cái cái những cái lời thiền của thầy ấy thì nhung như được là uh, thả hết đi những cái ưu phiền trong người và chỉ nhận lại là cái sự êm đềm êm đềm bình an bình an đấy thế rồi là những cái bài tập thể dục buổi sáng những cái động tác để giúp cho cơ thể nó trẻ nó khỏe ra rồi những cái biết ơn biết ơn đối với cả những cái chưa uh, chưa chưa um, chưa thuận đối với mình những cái nghịch duyên với những cái món tiền mình chi biết ơn đối với những cái bất chắc mà đã xảy đến với mình hay là biết ơn đến những cái mất những cái uh, chưa được đó thì là những cái điều mà chỉ có những cái lớp học như là của thầy và tâm an đã dạy thì um, đã giúp cho nhung nhìn thấy nó thấu hơn và chạm đến cái trái tim chạm đến một cái cuộc sống của nhung mà đến bây giờ ấy thì thực sự như là các bạn và mọi người đã chia sẻ không thấy khi nào buồn nữa không có cái gì là buồn mà biến cái nỗi buồn thành hạnh phúc biến cái lỗi lầm thành cái niềm vui và nhìn thấy những cái mà nó xảy đến với mình như chưa như ý đấy là lại là những là bài học mình lại biết ơn những bài học thì đó là những cái giá trị mà để giúp cho chúng ta là không nhìn thấy một cái cái cái cuộc sống nó buồn nữa mà chỉ có thấy niềm vui và giống như bạn duyên nói nhìn thấy ai mình cũng cảm thấy yêu thương thực sự nếu như mà đúng là là là có cái sự uh, hiểu nhầm ở đây thì cũng rất là mệt đấy bởi vì thực sự là luôn luôn nói cái lời yêu gặp ai mình cũng nói lời yêu đấy thì đấy là những cái khởi sắc được từ trong tim và cái nụ cười cũng cười từ trong tim chứ không phải là cố cười như những ngày xưa nữa bây giờ tự nhiên là khi nào mình cũng cứ cái cái nụ cười nó cứ tươi ở trên môi đó thế thì cái cuộc sống mà đến với cả lớp học thì thấy tất cả những người trong lớp học đều rất là đáng yêu và đồng thời là xung quanh bất kỳ thì trước nữa thế thì à, khi mà nhận được những và biết đấy là những cái giá trị có được những cái điều đó thầy và tâm an là học những lớp mà tốn rất là nhiều tiền khi mà dạy cho cho nhung là nhung biết bởi vì cái công thức như thế phải rất là nhiều tiền thì mình mới được học nhưng khi khi mà đúng những những cái công thức uh, xóa dấu ấn này rồi là um, có cái, cái cảm xúc với tiền này rồi những cái bài nói chung là thầy thôi miên thầy chia sẻ như thế thì đấy là những cái giá trị mà nói thật với cả mọi người có thể là những người đã học thầy thì biết rồi nhưng có những người chưa được học thầy cô thì thấy được là cái giá trị vô cùng to lớn cái sự cho đi của thầy và của cô thấy thật sự là nó quá lớn lao cho nên là chúng ta mỗi một người đã là thành viên ở trong lớp thì biết giá trị như thế và à, mình nhận được rồi vì mọi người mình sẽ nhân rộng ra và bản thân Nhung thì đúng thực sự chỉ cần mọi người biết mọi người nghe là hầu như mọi người cũng đều tham gia vào lớp thì điều đấy là Nhung biết ơn tất cả những người mà Nhung đã giới thiệu và biết ơn tất cả những người học trong lớp biết ơn những người bạn đã lắng nghe Nhung chia sẻ biết ơn thầy cô biết ơn bạn kia Vâng, bác ờ, xin cảm ơn đến ờ, thầy và cô Tâm An đã dày công khổ luyện mà có một kiến thức uh, có giá trị như thế rồi đi chia sẻ và cống hiến cho cho xã hội để nhất là là lớp của ta thì qua cái thời gian mà tôi được học ừ, thầy và cô Tâm An Ờ, đến giờ thì tôi đã thay đổi được ừ, một phần ví dụ như là sức khỏe thì ờ, đợt này thấy tốt hơn rất nhiều vấn đề thứ hai là về cái cái cái cái, cái tâm thần là cũng cũng thấy là vui vẻ thoải mái hơn Đấy, cho nên là là là tôi chưa hết là tôi xin cảm ơn thầy và và cô Tâm An và ờ, cứ theo với theo cái chiều hướng này mà thì tôi nghĩ rằng Ờ, tương lai là tôi sẽ đạt được cái mục đích như thầy thầy giảng ấy là sẽ khỏe như thời trẻ mà cái nguyên nhân chính tôi thấy đây là là cái máy là là tôi sử dụng là thấy nó hiệu nhất ví dụ ví dụ chỗ nào mình mình đau mình yếu là mình bị sấy nhiều cho ấy thì thấy nó hiệu quả ví dụ ví dụ nhá là cái bệnh tiêu hóa của tôi là yếu nhất về các bệnh ấy, từ bệnh tiêu hóa mà ăn không tiêu nhá rồi nó thiếu dinh dưỡng sinh ra đủ các thứ bệnh thì đến bây giờ là cái bệnh tiêu hóa của tôi là đã, đã ổn định rồi đã ổn định tốt rồi mà như thầy nói là là phải là chứa cho lục phủ ngũ tạng của mình cho nó nó nó tốt lên nâng cấp lên thì tôi thấy là tôi này thấy tốt rồi thi thoảng có ngày là như thầy giảng là nó phật không dính ở môn nữa khi thoảng được ngày rồi Đấy, mà cứ theo như tốc độ này mà thời dài tôi nghĩ rằng tôi sẽ đạt được cái cái cái cái cái cái cái cái đích đấy và cái tôi thấy cái yếu nhất là của người cao tuổi ấy, thường ấy là bằng cái bệnh xương khớp thì như tôi thì đến bây giờ thì xương khớp tôi cảm thấy là tôi khỏe trẻ như là là 20 rồi riêng xương khớp tôi là khỏe trẻ rồi Đấy, mà bây giờ mà tiêu hóa của tôi mà mà tốt nữa thì tôi nghĩ rằng rằng mình à, sẽ đạt đúng như là tiêu chuẩn mà thầy định ra thầy nói là học lớp này là phải phải khỏe như thời trẻ và mà người nào cũng biết tâm học nhá thì mới nên học mà không thì thôi đấy thầy tính của thầy rất thẳng khái mà rất rõ ràng như vậy thế thì tôi nghĩ rằng tôi thì nhiều tuổi rồi mà theo lớp học của thầy tất nhiên là là so lớp trẻ thì tiếp thu nó chậm hơn nhưng mà tôi nghĩ là tôi đã đạt được kết quả như vậy rồi ấy. thì tôi nghĩ là người khác cũng sẽ kết quả cao hơn đấy còn một lúc thì mồm méo lúc thì uh, mắt thì nhấp nháy kiểu nó nó đúng như cái tình trạng bệnh tại của mình ấy tức là cái cổ của mình ấy, nó làm căng cái cổ các thứ ấy. đấy em thấy uh, nói chung là ngày, từ cái suy nghĩ của mình các thứ nó cũng thay đổi nhiều em thấy trên zoom nhà mình cũng có mấy người Bắc Ninh đúng không? Vâng ạ, chị Chào uh... anh nha, có Chào uh, Nguyễn Văn Năm nha, em Bắc Ninh đấy. Xin chào người đồng hương nhá. em thì ở khu Yên Phong Bắc Ninh. Thế à, vâng, bọn em ở Thuận Thành. Mình ở Thuận Thành nhá. Thuận Thành ạ. Vâng, chào anh. Các anh chị Bắc Ninh nhỉ? các anh chị vào đây từ đầu mà em chưa thấy bài quan họ nào trong này rất nhiều bắc ninh các anh chị <laughs> ừ, xem thế nào chứ xem thế nào anh anh anh năm mà anh năm thế nào ờ, để cho cả lớp được nghe bài quan họ đi anh hai <laughs> hát thì em cũng không biết hát đâu cho nên hát nó không thuộc được đâu không thuộc được giải tỏa tâm lý ừ, giải tỏa tâm lý hát vài câu cho vui thôi đây các bác ờ, nhiều tuổi các bác các chị nhiều tuổi xem nào có kinh nghiệm mà hát hò thể hiện <laughs> anh ơi ở trong này bằng nhau hết mà 20 tuổi hết chị Hương đại diện đi ừ. <laughs> hát một hai câu cũng được Bắc Ninh không ai hát dở đâu hát không dạ vâng nếu thế người về em vẫn nhớ một đoạn thôi nhé vâng vâng vâng một đoạn thôi cũng được bài uh, khách đến chơi nhà hay quá mọi người ờ, thả cho anh Nam đi mọi người thả tim cho anh Nam đi em hát chay vậy nhé vâng ạ à thôi em xin phép thổi bài sáo nhé <laughs> đa tài thế đấy khi mà chú nghỉ hưu rồi á là chú uh, khi mà chú uh, tìm cái câu hỏi trả lời trong cuộc uh, cuộc sống của chú á, là tại sao chú cứ hay vấp vào trong những cái thời điểm mà nó lên đến đỉnh thì ta lại vấp thì uh, qua cái được duyên gặp được thầy Phương và cô Tâm An và lớp học chú mới uh, ngộ ra được đó là một cái bài học mà mình không thể thiếu trong cuộc sống đó là bài học lòng biết ơn tại vì lâu nay chú sống từ nhỏ đó là do cái cái tính là là bản à, bản sống về cái bản ngã của mình quá nhiều mà không phải là sau khi học được những cái bài học thầy Phương chia sẻ thì biết được cái tôi đích thực của mình do đó là chú phải thật tâm mà nói là chú rất là thích thú là cái những cái thấm thía cái bài học về lòng biết ơn và cái câu hỏi của chú trong cuộc sống đã được trả lời là trong mọi tình huống nào nếu mình không thực hành lòng biết ơn thì mình sẽ không thành công dù mình tài giỏi đến đâu mình cũng không thành công đó là điều mà chú đầu tiên chú muốn chia sẻ đến lớp học cái điều thứ hai nữa là chú thấy à, trong cuộc sống mình từ 28 ngày qua thì nói chung á, như thầy nói á, nếu mà mình à, chưa học thuộc bài thì mình phải học lại thì nói 28 ngày qua nói mình đã thấu suốt và học thuộc bài chưa thì chắc có lẽ thì thì cũng chưa chưa đâu mình cũng đang cũng có những cái vấp mà cũng chưa có suôn sẻ nhưng mà quyết tâm rằng là sắp tới có những buổi học thì chú cũng tiếp tục nghĩa là để theo và hoàn thành à, cái những cái mục tiêu của mình đưa ra là phải cố gắng đưa được cái con người mình đến cái đích à, như thầy Phương cũng à, và lớp học chia sẻ à, là đầu tiên thì à, chú cũng nhận thấy rằng trong 28 ngày qua rõ ràng ít nhiều gì những điều vi diệu nó cũng đến với mình thứ nhất là tâm tính mình nó là bình an thanh thản hơn đi mối quan hệ với gia đình thì mình cảm thấy nó tốt đẹp hơn sức khỏe thì mình nó được cải thiện hơn thì rõ ràng đó là những bài học mà chú nhận được trong 28 ngày qua thì trân trọng biết ơn lớp học và, và tất cả các lớp học tại kia ngoại lớp chiều là tôi cũng rất có duyên à, có người giới thiệu là gặp được à, thầy Phương về à, cháu Kiên về Châu à, Tân Tâm An à, tôi thấy rất rất là tuyệt vời ở chỗ là à, tôi không ngờ tôi cũng đọc sách nhiều cũng à, tham gia rất nhiều lớp học mà những cái lớp Ờ, cái chú ơi chú, chú Thụy Hải ơi vâng. chú có thể ngồi ngồi chú có thể ngồi xa xa một tí được không ạ tại vì à, nó bị <laughs> trên cái đoạn đầu của chú ở bên trên nó bị à. vâng. yeah. à. Ờ, thế thì tôi thấy rằng là à, tôi thấy rằng là tôi cảm thấy như là tôi gặp may à, gặp may là gặp được uh, thầy phương về uh, châu kim này châu tâm an này là tôi thấy rằng là à, à, qua cái lớp học này thì cả nhà tôi vui lắm từ ờ, vợ đây các ờ, con này chị đều ờ, rất là vui và à, tôi không ngờ có một cái phương pháp rất đơn giản mà lại đưa lại hạnh phúc cho à, cả gia đình tôi cũng như mọi người thì tôi cũng, à, chia sẻ cho rất nhiều bạn bè với lại các à, bà con là nên học và cũng à, mua được mấy cái máy à, mới xây đấy thì à, hiện nay tôi đang à, gặp ai thì tôi cũng chia sẻ là nên à, các bạn nên mua những cái máy như vậy và nên <clears throat> vào cái lớp học của thầy Phương với lại cháu à, Kiên cháu Tâm An đây là các bạn thể thấy rất hạnh phúc và rất bổ ích thì tất nhiên có những người hưởng ứng mà con người thì không nhưng mà à, tôi nghĩ rằng là riêng bản thân tôi đánh giá là cái chương trình này tuyệt vời và bổ ích và tôi nghĩ rằng là cái năng lượng mà các uh, uh, cháu cũng như là thầy Phương đưa lại cho mọi người rất là nhiều và rất nhiều điều bổ ích và tôi nghĩ rằng là thầy Phương với các cháu nên cố gắng phổ biến càng nhiều càng tốt à, cái kiến thức này cho mọi người và rượu dẫu thì tôi nghĩ rằng là đất nước ta cũng như là à, cộng đồng người Việt cũng như là tôi cảm thấy là hạnh phúc rất nhiều vì bản thân tôi <clears throat> tôi cũng rất là trong học cũng rất ờ, đọc sách nhiều và tôi cũng loay hoay nghĩ những cái là trong cái kiếp này của mình đó, là mình phải làm cái gì đây cho có ý nghĩa và làm nào chấm dứt đau khổ tôi cũng theo đạo Phật cách đây 30 năm thì tôi cũng ờ, thiền rồi cũng tìm hiểu các cái vị sư rồi uh, đọc rất nhiều sách và đi tìm cái thế nào là gọi cái sự bình an trong trong tâm của mình thì nhưng mà cuộc sống nó không diễn ra như mình mong muốn và tôi thấy rằng là tôi đi tìm cái phương pháp để mà uh, tìm sự bình an thì tôi thấy rằng là uh, rất khó và chúng tôi là ngồi thiền rồi tôi cũng nhìn ăn hàng chục ngày rồi cũng ăn gầu lứt mới mè mấy chục năm <laughs> thế nhưng mà à, đến bây giờ thì tôi thấy là ờ, cũng chỉ là ờ, đạt được kết quả hạn chế thôi thế nhưng mà đợt này thì tôi thấy rằng là cả nhà rất phấn khởi và bản thân tôi thì tôi thấy rằng là đây là cái hướng đi rất là tối ưu và dễ dàng mà lại đạt được hiệu quả rất cao Ờ, vì tôi thực tế tôi cũng nghe các sư giảng về các cái thầy tu luyện người ta trèo lên những cái đỉnh núi rất cao và người ta ăn chỉ có uh, rau mì vân vân để đi tìm sự bình an và tìm cái cái bày toán cuộc đời người ta nhưng mà tôi thấy kết quả cũng hạn chế mà tôi thấy cái cái, cái phương pháp này là làm cho con người ta đi đến cái mục đích hạnh phúc rất nhanh rất nhanh và Ờ, cảm thấy như cuộc đời mình ờ, giả sử mà đến nhiều phút ờ, để tạm biệt đi qua đất này cũng rất hạnh phúc tức là mình ở mình học được rất nhiều bài học và khi học hết rồi thì mình ra đi thanh thản cho nên tôi thấy là cái con đường này phải nói tuyệt vời cho nên là tôi à, à, mười một khóa thôi thì cho nên là tôi nghĩ tôi phải học thêm nữa à, và tôi sẽ tiếp tục theo dõi à, cái chương trình của thầy thầy Phương cũng như à, các bạn là coi những cái kiến thức gì thì chúng tôi sẽ tiếp tục học và bổ sung cho mình và tôi nghĩ rằng là à, tôi sẽ à, đồng hành cùng à, thầy Phương và các bạn lâu dài trên con đường à, à, học vấn này à, và các cái phương pháp này thì chúng tôi sẽ ghi à, ơn thầy Phương cũng như là các bạn à, mãi mãi và tôi à, nguyện là cũng à, phổ biến cho mọi người nên à, học tập về phương pháp này của thầy Phương cũng như là các bạn rồi nhân dịp này thì chúc thầy Phương chúc các bạn mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc và tiếp tục trên con đường đem lại hạnh phúc cho mọi người và tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ rất cảm ơn và rất yêu mến thầy về cũng như các bạn và xin hết ạ <laughs>